à, thấy bị chịu khó chưa mùa hè nhưng mà vẫn đốt nến để quay video cho mọi người đó trời ơi 10 điểm chất lượng luôn tự thấy khen luôn cô thầy <laughs> mọi người hôm nay là một ngày đẹp trời và vi đã trở lại rồi đây à, cho video ngày hôm nay thì vi có một cái chủ đề có ai đang tò mò và thắc mắc về bạn hay không cái này là không phải chỉ riêng về mặt tình cảm nha mọi người có thể là nhiều cái phương diện khác chẳng hạn như là uh, công việc nè hoặc là người ta thấy bạn lạ người ta thắc mắc về bạn thôi thì mình sẽ cho các bạn biết là ai đang thắc mắc về các bạn uh, và các bạn thực sự cảm thấy là có một cái người nào mắt người ta nhìn bạn hơi ngộ ngộ nè rồi tự nhiên các bạn cũng nói chuyện gì mình coi cho vui tại vì nhẹ chán quá có chuyện gì làm thì có thể mở video của Vi lên nghe nghe Vi sầm sàm cho vui cũng được và như thường lệ thì Vi sẽ có ba tụ bài đây là lá đầu tiên tiếp theo chúng ta có cling flower đó hoa và một cái lá cuối cùng rất là nhẹ nhàng rồi mọi người hãy chọn cho mình một lá bài tương đương với một tụ bài ha rồi và giống như thường lệ và tất cả những cái mốc thời gian cũng như là những cái thông tin về những mua bài mà mình sử dụng trong video video bỏ dưới phần mô tả mọi người mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha ok tụ bài đầu tiên là những bạn chọn lá bút để xem có ai đang tò mò và thắc mắc bạn không ui trên nè mọi người wow yeah nằm gậy đây bắt đợi heo độ một này nó mùi tình yêu nó nồng nàn không á ai để ý với bạn hả cái người mà các bạn ghét á ai à, luôn á mọi người bắt đầu mình vô thấy lá trend nha mình thấy lá trend này chắc chắn họ bị thu hút vào bạn luôn chắc chắn là giống như là một cái ờ, tác động rất là mạnh mạnh mẽ và mãnh liệt với người này <laughs> này là có một cái năng lượng rất mạnh bị thu hút vào bạn à, thế thì chúng ta có lá năm gậy lá năm gậy là lá đấu tranh thì không cái trường hợp này hiểu năm na mà về mặt tình cảm thì mình thấy có vẻ như là bạn sẽ là một cái người có rất nhiều vệ tinh quay quanh và họ sẽ có một cái trạng thái một cái tâm thái là nếu mà đứng đến rồi các bạn là muốn uh, cua các bạn thì sẽ phải có một trạng thái sẵn sàng chiến đấu và để gọi là giống như là thì có thể là giống như là ta gọi là thay, ra chiến trường á rồi rồi bắt đầu mặc áo giáp lên rồi bắt đầu có một cuộc cuộc đua vậy đó mọi người ừ đúng rồi tiếp theo các bạn bạn sẽ là cái giải uh, du lịch ha và họ sẽ cố gắng để giành được cái giải du lịch đó và cái lá đời lớp vợ ở đây á, thì mình cảm giác như là họ bị thu hút bởi bạn rất là nhiều nha họ có một cái sự tò mò nhưng mà thông qua cái mặt tình cảm với mọi người có nghĩa là mình lại cái tại vì tôi để ý cái cô đó là để cái anh đó nên tôi tò mò thôi là cái chuyện nó hết sức bình thường và mình thấy cái tụ này á ha hơi nhiều hơi nố luôn đó và cái người này hả mình thấy họ sẽ không phải là một người quá lạ trong cuộc sống của các bạn họ họ khá là thân thiết với các bạn nữa và họ cũng hay um, hạ thính với các bạn nè à, trong mắt của các bạn á, thì người này khá là ngọt ngào mình mình từ những là bạn mình thấy họ là một người rất là ngọt ngào họ nếu khi ít họ không ngọt ngào thì họ sẽ rất là cái kiểu rất là ân cần rất là chu đáo và rất là thể, thể hiện với các bạn và mình nghĩ là khi tụ một cái này mọi người cũng không có kiểu khó để nhận biết ra được cái người này đâu nhưng mà giống như mình đã nói là ở đây chúng ta có lá năm gậy thì trong cái trường hợp này có vẻ như là mọi người sẽ hơi thắc mắc và cái người này người ta hơi ngộ ngộ kiểu giống như mâu thuẫn và họ cảm thấy như là bạn là một cái người có rất nhiều những cái cái mối vệ tinh xung quanh và để mà đến gần bạn rồi tiếp cận bạn rồi giữ bạn làm của riêng á thì ta phải là một cuộc đấu tranh rất là máu lửa rất là dằn co rất là nhiệt huyết mình thấy một cái năng lượng mà gọi là ham mê trái bỏng một cái gì đó nó gọi là gọi là muốn muốn, muốn bắt đem về cho mọi người kiểu rất là không phải chỉ nói suông thôi nha mọi người cái người này á nha trước mặt các bạn á à, thì họ rất là ngọt ngào nhưng mà khi sau lưng các bạn hoặc là họ tiếp cận với những cái người nào mà kiểu như họ đánh hơi được cái người nào mà cảm thấy hơi thích bạn họ bắt đầu là lòng gian giả sói lên là bắt đầu hỗn báo cáo trộn lên là bắt đầu là Ờ, uh, xua đi đuổi cái trường hợp khác thì mình thấy cái người này sẽ rất là hay sao ta rơi vào những cái trạng thái uh, nó không giống như mô tả nãy giờ của mình đó là những cái người này hay hay hay cùng với bạn có một trạng thái nó rất là khó đỡ và thậm chí là bạn và người này hay cạnh tranh với nhau ờ, mình thấy một cái trường hợp như là ban đầu kết nhau như chó với mèo ấy, nhưng mà sau đó à, tại vì nhìn thấy bạn dễ thương quá hôm đó các bạn đứng dưới nắng là các bạn lung linh tráng lệ lồng lộn quá hoặc là họ tự nhiên họ thấy bạn trời ơi tự nhiên sao sao tự nhiên vừa mắt quá rồi tự nhiên sao các bạn có cái này kia mà hay ho quá dạ thì họ tự nhiên họ họ mến các bạn và Ờ, họ, họ tự nhiên họ fall in love với các bạn từ dạo đấy và đây là một cái tình cảm mà gọi là nó sẽ tiếp xúc với một với nhau một cái khoảng thời gian dài thì mới nảy sinh cái tình cảm tiếp theo được chứ không phải là tự nhiên mà mà mà mà đùng một cái họ thích bạn nha ở đây không phải là cái kiểu tình yêu sát đánh mà nó sẽ là một cái cạn tinh nghẽm mà nó kiểu giống như là các bạn có hiểu cái hình ảnh của cái lá uh, strand ở đây á, là một cô gái dùng sự ngọt ngào sự ân cần để thuần hóa cái chú sư tử này và các bạn muốn biết cái con sư tử thì nó sẽ rất là hung dữ đúng không cái đó là cái đặc tính của nó rồi thì muốn thuần hóa nó thì các bạn phải ân ân cần với kiên nhẫn và dịu dàng thì cái lá bạn nó nói đây là để các bạn có thể gọi là thuần phục và cái gợi lên cái sự tò mò từ cái người này mà để cho họ mến các bạn á thì phải có một cái khoảng thời gian rất là dài có thể là bạn họ thường xuyên cạnh tranh với nhau ví dụ như mình mình nói trong một cái trường hợp nha chẳng hạn là các bạn đi học ở trong lớp á thì bạn và cái người đó rất là hay dành cái vị trí um, học bá hay là gọi là học giỏi nhất lớp á ừ thì cái người này với bạn rất thường xuyên cạnh tranh với nhau và uh, các bạn cũng luôn nghĩ là họ chỉ muốn hơn thua với các bạn thôi chứ các bạn không không không biết là họ họ họ, họ có tình cảm với mình và cái tình cảm này ở đây á, nó kèm cái sự tò mò muốn nghiên cứu về đối phương người ta hay nói kiểu mà biết người biết tay trăm trận trăm thắng á vì họ nghiên cứu quá kỹ và họ tìm hiểu quá nhiều bạn cho nên họ thích các bạn từ hồi nào không hay à, cái kiểu mà mưa dầm thấm đất ừ đúng rồi cái mùi à. cái tụ một này nó sặc mùi yêu đương luôn rất rất nhiều sự cơm chó ở đây à, mình sẽ hỏi về cái dung mạo của người này ha mình thấy nếu mà họ không xinh á thì các bạn sẽ thấy họ rất là năng động à, họ là một người rất là nhiều lửa rất là nhiều nhiệt quyết à, có thể là không phải là cái cung hoàng đạo qua lại những cái người cung lửa nhưng mà đây đây là một cái nét tính cách đặc trưng mà các bạn có thể thấy được từ họ là họ rất là hướng ngoại họ thích ờ, thể thao nè họ chị với họ bạn cảm thấy rất là cuốn ờ, có thể là cãi nhau với họ cũng rất là cuốn nữa cãi nhau cái là chứa chế luôn ừ bạn kiếm à, bạn với người này hả mình thấy là bạn kiếm là một người mà không phải là một tạo ra một cái cảm giác dễ gần mình thấy cái lá bài kiếm này ở đây là các bạn có thể như là cái người này sẽ có một cái gương mặt nó hơi lạnh một chút à, nhìn họ năng động thân thiện như đó nhưng mà cái gương mặt có hơi, hơi ngầu ngầu có nhiều người mình thấy người ta cười lên rất là xinh rất là thân thiện rất là dễ thương nhưng mà mặt người ta nhìn nó lạnh đơ lạnh teo à mình có một cô bạn như vậy á nhìn, nhìn mặt lạ lắm nhưng mà lúc cười lên cũng khùng lắm chứ nó không có nó không có gồng như nó tưởng ừ có thể là các bạn thấy lúc mà họ cười á chứ lúc mà họ để mặt bình thường nó khác nhau lúc bình thường mặt ngầu bao ngầu mặt ngầu như bồn cầu luôn nhưng mà cái lúc cười lên cái là thấy um, dễ thương chứ bạn không có phát hiện sĩ kín à, mình vẫn mình vẫn cảm thấy một cái năng lượng là người này sẽ hơi kiểu như là hơi đơ đơ một chút khi mà bạn nói chuyện với người này đó các bạn sẽ thấy là họ hơi thiên về cái kiểu mà nói chuyện cục xúc rồi uh, không có ngọt ngào cho lắm nhưng mà từ cái sự cục xúc đó các bạn lại thấy họ có một cái gì đó rất là buồn cười à, chẳng hạn như họ nói mà bạn họ tính veo nhưng mà ai xung quanh cũng cười nhưng à, ờ, nếu mà các bạn có quen một người nào đó có đặc điểm tương tự như thế thì các bạn có thể um, uh, Ừ, nghĩ đến đó và mình thấy cái người này họ cũng rất là gầy à, thường thì dung ngang của những người um, ở đây chúng ta có hoàng hậu gậy thì uh, có thể là họ rất là to và gầy ừ, kiểu như là cái xương người sẽ to nhưng mà cái cái tóc người là gầy người gầy và cao á ừ đúng rồi chúng ta coi lá bài kiếm trời chúng ta có rất là nhiều kiếm ở đây luôn mà mình thấy cái người này mình các bạn sẽ thấy một cái sự ú ở trên mặt của họ giống như là ai lấy mượn hụi của nó mà không trả nữa mọi người <laughs> nhìn mặt nó cũng phải đeo chứ á nhưng mà nói chuyện là hài hài lắm ừ những tại gồng vậy thôi thì chúng ta có thể gậy này chúng ta có rất nhiều gậy và kiếm thì mình giống như mình đã nói mọi người mọi người sẽ thấy cái người này không phải là một cái người quá thân thiện không phải là mới, mới thân thiện thôi một người mình thấy là hơi hơi gồng hơi nhìn hơi khó chịu chút đó. nhưng mà khi mà các bạn nói chuyện với họ các bạn sẽ thấy họ rất là thu hút và hơi tấu hài ờ, có thể khiến cho các bạn dễ cười à, mình thấy là cái người này sẽ là một cái người rất là hướng ngoại rất là năng động và thậm chí là thích đi du lịch nữa thích chạy xe thích những cái gì về đi phụ chẳng hạn ừ À, các bạn có thể liên tưởng tìm những cái đặc điểm này ra để có thể à, hình tượng cái dung nhan của họ nhưng mà thấy cái mặt của người này bỏ đeo à ừ. Thế bây giờ mình sẽ dùng một loại cuối cùng để xem là họ đang thắc mắc gì về bạn nha tại vì ờ, hỏi các bạn cái gì chúng ta có 10 trời ơi, hỏi nhiều chứ giờ thắc mắc nhiều lắm luôn ở đây chúng ta có 10 gậy này Ờ, họ thấy họ, họ giống như là họ rất là muốn hỏi bạn những cái điều đó và những cái điều mà họ thắc mắc thì khiến cho họ rất là trăn trở và uh, chỉ cần mà họ không hỏi được bạn họ rất là giống như là đúng rồi cái cảm giác mà mình thích một người á mình cứ luôn hỏi về là ở trong đầu là uh, người ta thích màu gì người ta thích đi đâu người ta thích làm sao người ta uh, hay bận đồ màu gì người ta đi chơi với ai người ta sẽ làm cái gì gì gì nói chung là các bạn sẽ luôn có một cái câu hỏi nhất định và cái người nào là như vậy đó người ta sẽ luôn thắc mắc về bạn người ta sẽ hỏi giống như là thắc mắc hàng trăm hàng ngàn việc mà các bạn sẽ không nghĩ tới được nói chung là cái người này người ta mình thấy là cái tình cảm cũng giống như là cái sự tò mò của người ta nó hơi nhiều nó hơi dồn nén <laughs> có vẻ như người này đang rớt bạn ha ừ ở cái cho là họ đang rớt bạn đi để em rớt ừ. nếu mà bạn là nam ở trong mắt của họ ờ, bạn là bạn là nam ha mình đang nói uh, giới tính nha các bạn ở nam thì cái người đó phun của bạn á các bạn rất là xinh đẹp ờ, họ đang ứ cái sự xinh đẹp này ở đâu mà có họ cũng thấy là ôi sao, thay bằng dễ thương như vậy càng nhìn càng thích ờ, nghe đã chưa trời tụi này là yêu lắm rồi hết chữa rồi trò cái gì vậy trời một cấp này mọi người ơi cái tụ này hả coi mà thiệt chứ cái gì đâu yêu đương ngọt ngào hay già cái này là hết hút rồi ồ môn mới cúp này mọi người người ta nghĩ với bạn một cái gì rất là ngọt ngào rất là dễ thương mọi người cái đây không phải là một cái sự thắc mắc cái này giống như mình người ta luôn nghĩ là ồ ờ, trời dễ thương quá vợ có dễ thương quá không dạ ừ nó vậy đó con không mình chỉ thấy là vừa đẹp dễ thương ừ nhìn thì không vừa đồng nhưng mà mình thấy là có vẻ như là cái cái vẻ ngoài cũng như là cái cái, cái cách mà họ thể hiện cho các bạn á nó hơi cục xúc và nó hơi um, có thể là họ rất là chu đáo họ, họ là một người ga đăng nhưng mà cái cách họ thể hiện hoặc là cái cách họ nói nó không khiến cho các bạn cảm thấy dễ chịu cho lắm nó hơi khô khan nó hơi mà um, thấy hơi đơ đó ừ mọi người có thể hiện nên là hơi đơ đó thì cái người này sẽ uh, có những cái cách biểu lộ mà nó hơi khiến cho các bạn cảm thấy là ô cái người này uh, có kỹ quá không dạ thì uh, cái cái cái điều đó vô tình nó làm cho các bạn nghĩ là họ sẽ không thích mình đâu tuy nhiên tự nhiên lá bài này nó nói là họ rất thích bạn và họ đánh giá rất là cao về bạn luôn và mình thấy cái lá mùi gậy ở đây là một cái minh chứng to đùng và cái việc mà họ luôn thắc mắc là các bạn đi chơi với ai các bạn làm gì các bạn uh, sẽ làm những cái công chuyện gì để các bạn có thể xinh đẹp được các bạn dễ thương được các bạn có thể thu hút người khác như vậy uh, nói chung là mình thấy là họ nghĩ các bạn rất đào hoa và họ muốn hỏi là tại sao em cứ xinh đẹp em cứ dễ thương vậy em cứ hút những người xung quanh hoài dạ rồi em có rất là nhiều cái mối quan hệ rộng này cái kiểu và làm cho tôi rất khó chịu <laughs> mà chúng ta coi cô chu trời ơi trời trời rất ơi ăn cưới em về luôn á rồi tức quá coi tụi này tức quá không hỏi nữa đâu thật ra mình muốn giống như mình đã đón là giống như họ họ thích các bạn lắm họ chốt đơn các bạn rồi cho dù họ có cạnh tranh với các bạn hoặc là họ có cắn nhau với bạn như chó với mèo trước đó thì nữa thì cái người này vẫn dành cho bạn một cái vị trí rất là đặc biệt và là bạn là một trong những cái yếu ứng cử viên sáng giá cho người bạn đời tương lai của họ và trời ơi mình coi tới tụ bài này, tụ một không trời ơi tao coi mình tức tức luôn á cái gì ta mùa em coffee mà cũng yêu đương như vậy nữa à buồn ghê luôn coi tuổi thân dễ sợ rồi tôi một nha mình chốt đơn đây nha tiếp theo là lá green flower Tameron đây là một người rất là khó tính mọi người lá Tameron là lá tượng trưng cho cung xử nữ và là một người yêu sự hoàn hảo thì mình thấy cái lá bài này nó ngay từ đầu là mình nghĩ là đây là một người mà gọi là uh, có thể là rất là thích bế lâm tìm bớt họ thích um, nói chung là họ rất là sân si và thích cài khịa đó mọi người cái người này wow mặc dù đây là một lá bài rất là dịu dàng nhưng mà các bạn biết là à, tính cách của sư nữ thì lúc này cũng rất là ưa sự hoàn hảo họ rất là khó tính họ rất là nghiêm khắc và nếu mà các bạn đi học mà nếu mà gặp một giáo viên mà là cũng xử nữ gọi là mọc xử nữ luôn á thì họ sẽ ôi trời ơi đen thôi đỏ quên đi mình, mình thấy cái người này họ rất là khó tính và họ cũng rất là thực tế ha siêng năng và thực tế uh, cái người này á, không phải là cái kiểu mà uh, nằm ngồi mát á à, bác bạn mọi người cái người này quan niệm là mình có làm thì mình có ăn không có cái chuyện mà tự nhiên ờ, hở tay trên cái là nằm ra ngửa ra có người đem nói cái người này rất là trân trọng những cái gì mà họ bỏ ra và cũng như là họ cũng rất mong mình sẽ có một cái uh, một cái kết quả xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra chứ nhãn chẳng hạn như họ trồng cái lúa thì họ mong là họ sẽ có một cánh đồng tươi tốt và một cái vụ mùa bội thu thì cái người này mình thấy họ rất là thực tế um, cũng cũng cũng cái kiểu như là hơi lớn tuổi hơn bạn ha ờ, mình thấy cái người này rất là kỹ tính và họ họ kiểu này là đàn người đã đi đi làm nó trưởng thành có một cái sự suy nghĩ rất là chín chắn rất độc lập à, năng lượng của phụ nữ rất mạnh nên trong cái tụ bài số 2 này yêu cái đẹp yêu sự hoàn hảo thực tế và là một người có thể tự cung tự cấp cho chính bản thân mình và là người luôn có một sự nhu cầu nhất định về tiền bạc vật chất các bạn sẽ thấy điều này luôn xuất hiện trong một cái trạng thái nó rất là già dặn chỉnh chu hơi sang chảnh một chút mà thể hiện được cái sự có tiền của họ à, nhưng mà đây không phải là cái kiểu một quá phô trương nhưng mà là làm lố khoe mình à, à lương tháng à, và chăm triệu hơn cái kiểu mình thấy các bạn sẽ quen được một cái người các bạn đang thu hút cái sự chú ý của một người lớn tuổi hơn họ thành đạt và họ rất kỹ tính ở từ trường hợp này thì mình thấy có vẻ như là các bạn đang thu hút sếp của mình thì phải ừ. các bạn mình không biết là họ đang để ý các bạn theo cái nghĩa nào nhưng mà mình đang mô tả cái người mà đang để ý các bạn nào đây là một cái người đã từng đã từng bị uh, đạt một vố đau trong cuộc sống và họ cực kỳ nghi ngờ về cuộc sống này họ họ nghi ngờ là cái xăng cái khăn nó sạch hay không đã được khử khuẩn hay chưa cái khăn nó có trắng hoàn toàn hay không hoặc là nó còn dính và đốm đen và trong cái mùa covid này đây là một trong những cái người mà gọi là khó dính covid nhất tại vì họ là người sạch sẽ nhất họ sẽ tẩy sàn nhà của họ cho đến cho đến khi mà gọi là sạch không còn gì để nói được tại vì họ rất hoài nghi người này là rất đa nghi nha mọi người tại vì đã bị bị cắn một cái đã bị té một cái cực kỳ gọi là hết hồn bàng hoàng ở trong quá khứ và cái người này không hề dễ tin người à, thậm chí là cực đoan đó mọi người à, mình thấy cái người này á, nếu mà họ làm sếp á, họ sẽ là một người sếp rất rất rất rất là khó tính và thậm chí là hơi xa cách với nhân viên của mình à, à, cái trong ngôn của người này là à, bây giờ có thì hãy nói chứ đừng có nói suông và họ không có chấp nhận cái điều đó tuy nhiên cái lá đề handmade ở đây mình thấy cái lá đề handmade ở đây cái người này cái người này là cái kiểu mà ngoài lạnh trong nóng khi mà các bạn tiếp xúc với họ các bạn sẽ thấy họ sẽ có một cái một cái cái cái gì đó rất là khác chẳng hạn như là các bạn nhìn thấy họ là ồ ờ, một cái người rất là già rất là kiểu như um, uh, vật chất như thế thì các bạn sẽ không bắt những cái gì nó nó quá màu hồng nó rất là mơ mộng nha nhưng mình thấy bên trong bên trong thật ra con người ai cũng có ước mơ đúng không mọi người thật ra mình mình mình ra xã hội mình đi làm mình làm sếp mình làm người này người kia thì mình bắt buộc mình phải đi theo một cái uh, hình mẫu nào đó nhưng mà thật ra ai cũng có cái đứa trẻ bên trong của mình hết và cái người này mình thấy là thật ra là họ chỉ đang che giấu đi cái những cái nội tâm bên trong mình thấy là cái người này thỉnh thoảng sẽ làm các bạn rất bất ngờ chẳng hiện như các bạn thấy họ thích uống trà sữa hoặc là họ họ sẽ có những lúc họ hơi tự nhiên họ sẽ làm những cái hành động rất là trẻ con và khiến cho các bạn hơi bất ngờ về người này có nghĩa là bên ngoài một cái vẻ hơi già dặn và hơi hơi hơi gọi là cực đoan vậy ở bên trong lại có một cái đứa trẻ một một cái gì nó rất khác so với những gì các bạn thấy bên ngoài và các người này đấy nè vì để cho các bạn gặp cái trường hợp đó từ cái lá ba tím này cho nên họ lại càng thận trọng và họ lại càng bật lên cái cái cái, cái tâm thế mà nắm thớp được cái người này rất là sợ cái cảm giác bị người khác nắm thớp của mình ờ, đây là một người chỉ muốn nắm thớp người khác muốn bới lâm tìm vết người khác nhưng mà uh, không muốn người khác nắm được cái chui của mình à, là một, trời rất là rất chi là lo sợ luôn nha dung nhan của những người đang tò mò những bạn tuổi hai mình <laughs> chắc chắn là sếp của bạn luôn chúng ta có lấy the emperor nếu mà không phải là sếp thì họ sẽ là một cái người uh, có thể là làm nói chung là họ rất là giàu có và họ có thể quản lý mà họ rất là tôi gọi là to hơi độc tài và mang cái tính chỉ huy uh, cái người này uh, uh, ngầu lòi như vậy đó mọi người uh, mình thấy cái này mình có thể khẳng định là sếp hoặc là nếu mà các bạn đang đi học á, thì có thể là lớp trưởng các bạn hoặc là một cái người nào đó một cái chỉ huy một cái một cái nhóm trưởng nào đó chẳng hạn ừ họ đang rất là để ý các bạn luôn nhưng mà cái người đấy họ dày dặn hơn bác rất là nhiều à, hồi nãy giờ mình liên tục rút những cái lá đất và cái lá những cái lá từ đất luôn thiên vào một cái gì đó nó hơi dài dặn và nó hơi uh, hơi khô khan một chút uh, không phải là cục xúc nhưng mà họ ít nói à, mình thấy thường những người mà mang cung đất thì họ lúc nào cũng sẽ ưu tiên cái việc mà có có trước đã rồi hãy nói sau ừ. nhìn ngọn lòi như một vui vậy đó chúng ta liên tục có những lá vua à, cái tụ này nè thì các bạn phải đổi là ra cái tụ một cái tụ một thì kiểu nhẹ nhàng ân cần dễ thương hài hước đó, hóm hỉnh nhưng mà lại có một cái vẻ ngoài uh, hơi cục xúc và hơi khô khan nhưng mà cái tụ này thì ngược lại cái tụ này thì các bạn sẽ thấy họ họ cho cũng ưa nhìn đấy chứ họ cũng dễ thương họ cũng uh, hấp dẫn à, nếu mà họ lớn tuổi hơn các bạn á, thì mình thấy là họ sẽ có một cái nét duyên gì đó rất là ngầm nhưng mà nó không có dễ lộ ra ngoài nhưng mà các bạn nếu mà các bạn chỉ đơn thuần mà các bạn không nói chuyện là không à, tiếp xúc với họ thì các bạn thấy ở cũng đẹp trai đó cũng ngon đấy cũng ok la đó nhưng mà à, thật ra thì tiếp xúc thì các bạn thấy họ là hơi Ừ. hơi khó ưa ừ. đó các bạn có thể liên tưởng tới một những cái bộ phim ngôn tình à, sếp tôi rất ngầu lòi bá đạo rất là lạnh lùng à, sói ca à, lạnh lùng cái kiểu ừ, đó kiểu vậy còn nữa là mọi người người ta, ta nhìn dễ thương nhưng mà nuôi thương không nổi luôn á khi mà các bạn tiếp xúc với cái người này mình thấy là các bạn sẽ thương không nổi họ sẽ rất là dễ cao có và họ sẽ rất là bới lông tìm vết chẳng hạn như là các bạn đi làm mà bạn làm làm lính của cái người này á thì người này sẽ liên tục đòi hỏi các bạn à, em phải làm tốt hơn à, anh phải làm tốt hơn abcx gì đó và luôn các bạn có một cảm giác là các bạn sẽ không bao giờ đủ giỏi để làm việc với người này Ừ, mình thấy cái người này rất là mới làm từ tết mà mình có một người bạn thân là cũng xử nữ à, cái anh đó lớn hơn mình 10 tuổi và trời ơi mình sẽ nói với các bạn ha, nhìn có vẻ vui vẻ đó thôi nhưng mà rất là thích kệ khịa và cực kỳ cực kỳ gọi là tinh mắt cho cái việc nhìn người và mình xin nói cho các bạn luôn nha cũng sự này không đùa được đâu ừ. hợp lại ha cái người này họ có thể làm sếp của các bạn trong rất là nghiêm nghị ha nhưng mà cái gương mặt của họ thì không quá gọi là khó gần tuy nhiên các bạn sẽ không phải cái lời các bạn không dễ để có thể hòa nhập hoặc là dễ nói chuyện với người này đâu và đây là một trong những người đưa ra những quyết định sau cùng mà nó có cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái cái cái cái cái cuộc sống của các bạn hoặc là có công việc của các bạn chẳng hạn ờ, mình thấy cái người này á họ họ đang tò mò gì về bạn thì mình mau lát mình sẽ hỏi kỹ hơn tuy nhiên thì mình thấy cái người này á họ họ là một trong những người mà gọi là họ sẽ luôn là cái gọi là chùm cuối họ sẽ luôn là bốt chính và các bạn sẽ phải đối mặt với người này trong những cái vấn đề về công việc hay là học tập nhưng mà thấy cái người này là như vậy ờ, uh, mình ở đây vẫn mang cho mình cảm giác là đây là một cái người mà không có đùa được đâu nha mọi người và ờ, các bạn thấy họ nhìn nhìn dễ thương nhưng mà thương mới dễ người này tham thúi lắm ừ. nó mà hình như là các bạn để hình như là các bạn vô tình để cho họ thấy hoặc là họ vô tình để cho các bạn thấy được những cái cảnh mà họ kiểu như nhìn thấy các bạn hơi dễ thương họ họ hơi dễ thương hoặc là họ hơi khác hơi bình thường á cho nên người này cực kỳ thận trọng với các bạn nha mặc dù là họ đã có dễ thương nữa mình thấy đó, đôi lúc họ rất là ngọt ngào đôi lúc họ cũng cũng cũng cũng ôi trời ông ship này cũng được đó nhở à, cũng cũng hiểu cho nhân viên là cần tăng lương nhiều này kia nhưng mà đây là một người khó đoán lúc gần lúc xa không đỡ được mà nếu mà họ là một cô gái nữa thì mình thấy trời ơi sáng nắng chiều mưa chưa không hiểu à, à, nói chung là đây là những cái lá bài mà nó nói về cái ngoại hình của người này à, mình mình thấy là các bạn sẽ có rất là nhiều cái dấu chấm hỏi về cái người này bạn bạn sẽ thấy là họ lúc này lúc khác nhưng mà kể kiểu, như là cái người vô cùng cực đoan và họ sẵn sàng để cái sự cực đoan đó trên mặt nhưng cũng sẽ có lúc thân thiện và dễ thương một cách bất ngờ ok nha xuống không à họ rất thắc mắc là các bạn có thể phấn đấu được bao nhiêu và các bạn thật sự có thể ờ, đóng góp những cái gì về công việc cho họ chẳng hạn như họ là hợp xếp của bạn ha thì có thể như các bạn chạy đề án nè thì họ rất mong là các bạn có thể làm được cái gì hay ho hơn hoặc là à, các bạn có thể ừ. cho họ thấy được nhiều hơn một cái gì đó cái giá trị nó cốt lõi hay không à, cái người này á mình thấy họ ở đây chúng ta có livestream pentacle thì à, trên cái cái hình thức mà mình thấy thì có vẻ như cái người này họ thấy là các bạn là một trong những người đồng nghiệp tốt có thể hỗ trợ và cùng phát triển với nhau à, ở đây chúng ta có Knight Pentacle nữa thì có thể là các bạn rất đáng tin uh ờ -huh. The Sun một cái gì đó nó rất thu hút ha à, hình như là cái người này mình hiểu cái vấn đề họ thắc mắc về bạn á là họ nghĩ là các bạn có thể thông với họ được thêm bao nhiêu họ có thể hợp tác với các bạn như thế nào và um, trong công việc thì hai người có thể uh, đóng góp và phát như nói như là em là những cái gì tốt nhất cho nhau và họ rất là đánh giá cao cái năng lực của các bạn nha đời sinh ở đây là các bạn vừa có một cái gì đó rất là trẻ rất là tươi mới rất là sáng tạo có thể trong công việc bạn là một người có thể là bạn không phải là một cái người quá tốt trong cái đội nhóm đó nhưng mà các bạn biết cách để thu hút uh, những cái hoặc là các bạn tạo tâm điểm cho cái cái cái cái, cái nhóm làm việc của mình hoặc nếu mà trong đi học á, có thể như bạn là một trong những cái thành viên mà có thể tạo điểm nhấn cho cái lớp của bạn chẳng hạn là ai mà đến lớp các bạn sẽ nhìn thấy gương mặt của bạn đầu tiên chẳng hạn uh, hoặc là các bạn sẽ có một cái uh, vai trò gì đó rất là nổi bật trong cái cái tập thể trong cái cộng đồng mà các bạn đang làm họ đang đang sống ờ, thì cái người này họ thấy các bạn rất là thông minh và thậm chí từ cái sự thu hút đó họ thấy tại sao người đáng tin uh, thông minh như vậy nhưng mà lại giữ một cái khoảng cách với mình ấy mắc là à, tại sao là đáng tin như thế mà không muốn nói chuyện với mình à, hoặc là um, các bạn luôn tại cho họ một cảm giác là Ồ, ờ, thật sự là người này có đáng tin hay không người ta được thu hút quá trời kìa nhưng mà không biết là có đáng tin hay không rồi mình đầu tư mình suy nghĩ tốt về cái người này như vậy rồi liệu là uh, người ta có lừa dối có có lừa gạt mình hay không có một cái một có một cái sự cân đo đong đếm và cái cách suy nghĩ về bạn một cái đánh giá về bạn ha nhưng mà mình thấy là trong một cái tập thể nếu mà bạn đang đi làm á thì cái người này đang định nom nay các bạn lên và họ thật sự đánh giá các bạn rất cao trong về mặt công việc học tập á. À, có thể là thành tích của các bạn tăng lên nè à, nhưng mà mình thấy ở đây hình như là các bạn và họ có một khoảng cách gì đó có thể giống như là mình đã nói nãy giờ là các bạn cảm thấy họ quá cực đoan và họ luôn xuất hiện các bạn một một cái hình ảnh mà các bạn sẽ không nghĩ là uh, mình có thể thân với người ta được mình có thể thoải mái với người ta được uh, cho nên các bạn vẫn giữ khoảng cách là à biết người đó là cấp trên của mình biết người đó là lớp trưởng của mình hả là biết người đó có thể uh, hướng dẫn nhưng mà uh, kiểu như mà thân vui vẻ cực độ thì các bạn bạn không thân quá cái người này thấy các bạn cũng giống như các bạn nghĩ về họ vậy đó bạn thấy lúc họ lúc gần lúc xa không biết gì nghĩ gì về nhau ờ cái người này đó rất hốc mắt về bạn ha nhưng mà cái cái cái lý do chủ yếu mà để cho họ bị thắc mắc và thú hút bởi bạn á đó chính là tại vì các bạn quá nổi bật và các bạn luôn có một cái vị trí nhất định ở trong một cái tập thể trong cái cộng đồng mà các bạn đang đang đang đang tồn tại đó cho nên đấy là cái lý do mà nó cực kỳ cực kỳ làm rõ ràng lá cuối cùng là lá ti cúp người đang thắc mắc và siêu tò mò về bạn ừ đầu phô thì sĩ cấp ừ. kiểu như hơi hơi gọi là bộc phát á ừ không không có thường là không có suy nghĩ quá nhiều rất là um, chân thành ngây ngô thẳng thắn làm ờ không có nghĩ quá nhiều à, đây là một cái người để cho các bạn cảm giác như là khi mà ở bên họ các bạn cảm thấy họ rất là chân thành không nghĩ quá nhiều không có tạp niệm không có ừ, mua mô tính thái nha các bạn ôi chúng ta là có hoàng hậu này người này người này rất là kiểu như rất là đảm đang rất là không là đảm <laughs> đang kiểu kiểu rất là uh, nhẹ nhàng nhu mì với các bạn á kiểu rất là chân chiều và rất là tử tế thậm chí là, là ca lăng với các bạn luôn à wow ồ oh. ừ. à, ta à, một công tử à, rất là một công tử thư sinh à, mình không biết nữa nhưng mà là cái lá sáu xuân này cái sáo sáu gậy này ở đây á cho mình cảm giác là người này có một cái sự thu hút nhất định đối với những người xung quanh nó nó nó có kiểu như là họ khá là có tiếng nói với những người xung quanh à, là một người rất là có hào quang có rất là có cái sự thu hút và những khác và đi tới đâu họ cũng được kiểu như là yêu mến ừ và chúng ta có là mười kiếm ồ oh, um, cái người này thật ra thì mình nghĩ là họ rất là hay cười họ họ họ rất là kiểu hơi phóng túng một chút nhưng mà đây là một trong những người có rất là nhiều vết thương uh, họ cũng có những cái nỗi sợ của mình và thật mình nghĩ là ai cũng thế thực ra ai cũng có những cái vấn đề của riêng mình và uh, thật nếu mà đào sâu hơn thì ai cũng sẽ có những cái câu chuyện rất là buồn và không tiện nói người khác nghe và mình cũng lớn rồi cho nên nó nó nó nó không tiện nói cho lắm ừ thì từ những cái lá bài này mình cảm giác là đây là một cái người các bạn nhìn thấy họ sẽ rất là trẻ tuổi à, có thể là trẻ tuổi hơn bạn nhìn trẻ trâu hơn bạn à, và cái cách nghĩ của họ cũng là một cái kiểu mà à, thích đi thích thì làm à, đây không phải là một cái người mà gọi là tiết kiệm không có biết nghĩ cho tương lai lâu dài các bạn sẽ thấy họ hơi hơi hơi hơi, hơi thoải mái quá thích gì làm cái đó thích chứng tỏ bản thân mình thích đâu thì đi muốn làm gì làm nhìn hơi vô kỷ luật một chút à, tuy nhiên á các bạn sẽ cảm thấy họ xung quanh họ là những cái đám đông các bạn đi tới đâu là các bạn cũng thấy là họ sẽ được chào đón và họ luôn biết cách để tận hưởng cái cuộc sống của mình và khi mà ở bên cạnh họ các bạn cảm thấy một cái gì đó rất là đơn thuần rất là mộc mạc ở đây cái sự thẳng thắn cái sự um, vô duyên nó chỉ cách nhau một chút thôi nha cái người này họ họ có cái gì đó rất là mộc mạc rất chân thành nhưng mà họ không vô duyên như mọi người mà nhấn mạnh là điều nói chung như là cái cách họ thể hiện ra là họ à, ví dụ họ muốn đi du lịch nhà đà lạt chẳng hạn thì họ mới nói với các bạn hôm trước hôm sau là họ đi rồi cái người này như vậy ờ, nhưng mà mình thấy đây là một trong những người có rất là nhiều nỗi buồn nhưng mà họ không thể hiện cho các bạn thấy đâu à, mình thấy có thể là đây là một người bạn của bạn luôn á một người bạn ờ, có thể đồng giới với các bạn luôn nhưng mà cái người này dành cho các bạn cái gì đó nó rất là đặc biệt rất là đơn thuần không có kiểu tạp niệm với các bạn ha ừ. ừ. thật ra mình vẫn luôn có cuộc sống mà mình vẫn sẽ luôn có những người bạn để, để khi buồn mình làm cho con bò với nhau mình đi du lịch với nhau rồi mình mình mình mình, mình cũng tiêu tiêu xài tiền chung với nhau <laughs> à, nó khá là giống cái lá tỷ cốc nè đây mọi người à, mình uống cả chiều cùng với bạn của mình <laughs> hai cốc người hồi nãy chúng ta có lá sáu gậy đúng không ở đây từ sinh thì tí tới đâu họ thấy các bạn cũng thấy họ giống như một đứa trẻ vậy đó bạn họ đi tới đâu họ cũng rất là vui vẻ rất là ồn ào và họ họ thu hút được cái sự chú ý của người khác trên mọi hơi của họ trên môi của họ lúc nào cũng sẽ nở nụ cười tê tét và họ rất là kiểu như bạn thấy là họ rất là nhôi luôn á nhưng mà cái sự nhoi đó của họ khiến cho bạn thấy là họ rất là dễ thương và có một cái gì đó rất là thật không còn phải giả trân không còn phải làm lớn họ sẽ tỏ sáng một cách rất là đặc biệt ừ. mình thấy cái người này rất là thân với bạn ha có lẽ là bạn thân đây là một người rất là mạnh mẽ ha thích thích là nói không thích là không nói ờ, kiểu như là uh, thích là thì hiền nhất còn không thích là bye bye đừng có đến gần luôn mà người này mình thấy họ có một cái gì đó rất là năng động cũng cũng năng động á nhưng mà uh, nó nó mang một cái sự gọi là bình thường à, năng động ở đây là năng động mà gọi là thu hút người khác nhưng mà là năng động mà cục xúc giống như lười động một cho mọi người tự này là mình thấy cái sự năng động đó kết hợp với một cái gì đó rất là đơn thuần tinh nghịch à, mình thấy cái đấy cái nét mặt của họ rất là tinh nghịch và từ là cái lá hai cốc nãy đây á các bạn thấy một cái gì đó nó nó có một cái gì rất là duyên trên gương mặt của họ tại vì mình thấy khi mà các bạn nhìn vào mắt của họ hoặc là khi mà các bạn nhìn gương mặt của họ các bạn rất là dễ có cái cảm giác an tâm để các bạn có thể nói tiếp những câu chuyện của mình mà các bạn sẽ không bao giờ lo là họ sẽ cắm sừng hoặc là họ sẽ uh, cắn ngược lại bạn ừ ôi kỵ sĩ gậy mọi người à, người này rất đánh rất là to con nên mình mình sẽ nói nhanh thôi thì hôm trước khi mà mới bắt đầu dịch á thì có một cô bé đó cô bé đó là ở vũng tàu à, cô bé đó tên trang và đã chủ động gọi điện thoại cho mình nói là chị ơi em mới vừa vũng tàu vô và em có mang một ít hải sản chị hãy cho em địa chỉ nhà đi em sẽ làm hải sản rồi gửi lên tận nhà chị luôn rồi tự nhiên mình được hải sản luôn mọi người tại mấy hôm nay á, sài gòn đâu ai bán đồ ăn gì đâu rồi cũng thèm uh, cua kệ là cái kiểu mà tao không ai bán sao mua ăn giờ đó cái thành ra tự nhiên có có bạn tự nhiên có một bạn subscriber đem đem đồ ăn tận nhà luôn trời ơi, thích ơi là thích mà chú kể nha cô bé này hả sinh năm 2001 bằng tuổi với em trai của mình mà nấu ăn cực kỳ ngon nha mọi người như hôm đó là cô cô bé là tặng cho mình hai con cua rồi một mớ tôm càng xanh luôn trời ơi, hả bớt thịt à, nếu mà bé trang có đang xem video này thì chị à, xin cảm ơn em nha thả tim và chị hứa sẽ cố gắng ra thật nhiều video để cảm ơn để để bỏ tại đó đồng thành với em quay lại về chủ đề của nhân mệnh độ ba thì chúng ta sẽ có cuối cùng chúng ta có lá cú gậy một sự trẻ con nên uh, kết hợp với một cái bản ngoài nó rất là bự <laughs> bự mình thấy cái người này thậm chí họ uh, hơi hơi nở nang một chút vừa bự mà vừa to nó mọi người không phải cái bự kiểu mà bự mà rắn trỏ cho mình ha cái cái cái cái kiểu này là uh, các bạn thấy họ, họ họ có thể là họ có da trắng này họ có uh, có một cái gì cái một cái gương mặt nó rất là baby nhưng mà cái body của họ thì hoặc là cái cái vóc người của họ thì rất là to và lớn ừ con gái và con trai thì mình thấy người này cũng rất là cao và to ờ, kiểu như mà có thể tạo cái cảm giác nương tựa cho người khác á. và chưa kể như mình thấy cái nét đẹp của họ nó rất là phóng khoáng và đây là một cái kiểu người mà mình nghĩ là đi tới đâu họ cũng rất là dễ dàng gây thiện cảm và giống như là họ dễ dàng làm quen với người khác tại vì ít đây có thể relation là một cái sự thu hút tuyệt đối và ở đây chúng ta có rất là nhiều lá gậy nó, nó tượng trưng cho cái sự phóng khoáng của sự chất chơi của họ mình thấy cái người này họ mặc đồ rất là boxy kiểu thể thao rồi kiểu uh, uh, mạnh mẽ rồi ờ, kiểu kiểu vậy á siêu quạt Will Fortune đây là định mệnh của họ ha The Heritage họ luôn là một đứa trẻ trong mắt của bạn nhưng mà cái người này nhạy cảm các bạn nghĩ rất là nhiều và cái người này khi mà ở bên cạnh họ nha mình thấy họ rất là để ý các bạn các bạn buồn các bạn vui các bạn như thế nào họ rất là kiểu hay rất là thể hiện cho các bạn biết là à, hôm nay à, mày sao vậy họ rất là để ý các bạn luôn á và họ thường xuyên dẫn các bạn đi ăn hoặc là tặng quà cho các bạn nha cái người này họ mình thấy là họ họ, họ kiểu như là à, gặp bạn là định mệnh á Ờ, họ cũng rất là quý bạn á cái người này à, mình thấy The Handwritten tiện ở đây ra á thì cái người này nói với các bạn là thật ra thật ra là tao gặp mẹ trên đời hoặc là tao tao quen biết mày cái cuộc đời này á là là là giống như là cái duyên cái phận và tao rất là trân trọng cái điều đấy cho nên á là cái việc mà tao để ý hay thắc mắc tò mò về mày đó giống là một cái cái kiểu cái, một cái vấn đề cần thiết của một người bạn cần làm với một người bạn chứ không phải là một cái tò mò gì mà nó quá vô duyên hoặc nó mang một cái tính chất mà Momo xảo trá vậy đây mà thấy à, vì cái vẻ ngoài các bạn ừ, thấy từ họ là cái gì nó rất là giống như đứa trẻ rất là nhoi nhưng mà họ rất là để ý nha cái người này cực kỳ để ý luôn và uh, mình thấy họ cũng rất là tử tế và lịch sự nữa hôm nay các bạn để ý nhìn lại kỹ nhưng người này rất là lịch sự luôn à, và mình thấy là họ không có quá nhiều bạn như các bạn nghĩ đâu họ có thể xã giao rất là tốt nhưng họ là một trong những người bạn tốt nhưng mà cũng là kém chọn nhất ừ chúng ta có à, nè mọi người có thấy à, nữ hoàng su họ rất chắc chắn à rất đáng tin ừ, rất đáng tin luôn á cái người này họ ờ, là an tâm tuyệt đối luôn á các bạn ở bên cạnh họ các bạn sẽ được chăm sóc bảo vệ và mang một cảm giác gì đó rất là an toàn để em rest hình như là mình thấy họ thấy bạn rất là xinh đó và uh, cái người này họ sẽ không ngại ừ, bảo vệ các bạn đâu ừ cái lá để em rét mang cho mình một cảm giác là uh, các bạn cần được bảo vệ và cái người này thật ra họ ở bên bạn vì cái lý do là họ sẽ bảo vệ và chăm sóc và chăm lo cho các bạn á chúng ta có rất là nhiều lá Major Arcana này coi chúng ta là Edwards cái này là cái sự thể hiện của họ đối với bạn giống là một cái lời hứa họ muốn thể hiện cho các bạn họ quan tâm tò mò và để ý các bạn nhưng mà không phải là cái kiểu để trong lòng đâu nha mọi người ha Ờ, họ sẽ rất là dễ nói cái điều đó ra ngoài chẳng hạn nay bạn cắt tóc các bạn chỉ cắt một chút xíu thôi mà vẫn sẵn sàng sẽ sẽ thấy được là à các bạn cắt tóc bao nhiêu à không biết các bạn có coi bộ phim Sakura và thuốc nhà bóng hay không thì cái cô nàng mà bản thân của Sakura là hình như là đâu đó trên màn hình này cho mọi người thấy thì cái cô nàng đó rất là nhạy cảm nhìn có vẻ đơn thuần ngây thơ trong sáng như vậy thôi nhưng họ lại là những người cực kỳ để ý và rất là uh, kỹ tính luôn đó mọi người uh, cho nên đó khi mà các bạn hãy trân trọng cái người bạn này đi tại vì thật là khó để có thể gặp được những cái người mà gọi là hết mình hết mảy về bản thân mình như vậy uh, mình có thể là không có người yêu nhưng mà có một người bạn như thế là xứng đáng sống được à, đưa đưa nó vô sách đỏ còn đi bảo tàng à, còn được lưu giữ và truyền bá cho những cái đời sau nữa à, và mình thấy là cái cô bạn này như là cũng hơi bị giàu như mọi người cũng hơi có tiền á, cũng cũng cũng cũng à, đó là vung tay quá trái tụi bạn ngày hôm nay của mình và như thường lệ nếu mọi người có bất kỳ những cái kêu ca những cái cảm thán những cái khó ở gì mọi người hãy để là comment ở bên dưới để sẽ đọc và thả tim còn bây giờ mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây chúc mọi người ngủ ngon và thật nhiều sức khỏe bye bye